Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo Trong video này, mình sẽ nhận định cho anh em uh, trận đấu giữa Valencia và Athletic Bilbao diễn ra vào lúc uh, ờ, 2 giờ rạng sáng ngày 27 tháng 1 trong khuôn khổ uh, giải đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha uh, Trước đó tại vòng uh, 1 Cúp Nhà Vua, cả hai đội đều khá may mắn khi chỉ uh, phải gặp đối thủ vừa sức thôi À, trong khi uh, Valencia chỉ phải làm khách của đội hạng 2 uh, Sporting Rion thì uh, Bilbao được chơi trên sân nhà và chỉ đụng độ một uh, Espanyol mà giờ mọi tâm trí đều phải dành cho cuộc đua chủ hạng ở La Liga Ờ, và ở bảng xếp hạng ờ, La Liga hiện tại Bilbao đang xếp trên ờ, Valencia với nhiều hơn 6 điểm cách biệt nhưng bày dê Valencia bước vào trận đấu này với một phong độ không thực sự thuyết phục cho lắm ngoài chiến thắng trước rion thì ba trong bốn trận còn lại họ chỉ toàn thua và hòa dù đa phần đối thủ đều không quá mạnh thêm nữa là tuy được chơi trên sân nhà nhưng thành tích cũng không khả quan cho lắm cụ thể hơn là ở 6 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường Valencia phải nhận 3 thất bại một trận hòa và có được hai chiến thắng à, nhưng trong hai trận thắng này cũng không được uh, thuyết phục cho lắm một chiến thắng trước uh, Real Betis khi mà Betis phải chơi thiếu người và một trận thắng trước uh, Blemon trong khuôn khổ giải đấu giao hữu à, và còn uh, phong độ hiện tại của Bilbao khi phải làm khách ở ờ, uh, 6 trận gần nhất tương đối tốt với 4 chiến thắng, một trận hòa và một thất bại mới đây trước Real Sociedad trong thế thiếu người. Trong lịch sử đối đầu thì hai đội đều khá ngang cơ nhau, điển hình như ở 6 trận đối đầu gần nhất uh, Bilbao và Valencia mỗi bên đều có được một chiến thắng cùng với đó là bốn trận hòa à, một ít uh, thông số khác như uh, 6 trên 6 trận gặp nhau gần nhất cả hai đội kết thúc ở mức xỉu bàn thắng uh, không quá hai bàn trên một trận và 4 trong uh, 5 trận mới đây cặp đấu này phải nhận đến trên 5 thẻ phạt ở mỗi trận đấu nhưng hai đội gặp nhau thường xuất hiện rất ít các quả phạt góc điển hình như uh, 4 trên 5 trận đối đầu mới đây đều kết thúc trận đấu với tổng không quá 10 góc mỗi trận đến với à, đội hình ga sân của trận đấu này à, đội chủ nhà Valencia ga sân với sơ đồ là 433 bày dơi sẽ không có được sự phục vụ của Nicolas Gonzalez và Yomi Domenech à, do chưa bình phục chấn thương còn Bilbao sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 à, trong trận đấu này đội khách cũng sẽ thiếu vắng đi hậu vệ Indiro Martinez vì à, chấn thương à, và tỷ lệ kèo à, cho hai đội ở trận đấu này là kèo đồng banh còn mức tài xỉu cả trận là 2.25 à, hiện tại công bằng mà nói thì à, Bilbao đang được kỳ vọng hơn đội chủ nhà khi mà xét về nhiều yếu tố và hiện tại Bilbao chắc chắn là nhỉnh hơn Valencia về nhiều mặt à, và cả Valencia và Bilbao đều cho thấy à, khả năng sân bàn rất là ấn tượng tại chiến dịch cúp nhà vua tuy nhiên với việc à, hai đội được đánh giá tương đồng thì à, khả năng trận đấu sẽ diễn ra dần co và ít có bàn thắng được ghi à, bằng chứng cho thấy là 6 trên 6 à, lần gần nhất hai đội chạm trán đều kết thúc với kịch bản à, về mức xỉu cho nên với tỷ lệ kèo hiện tại anh em nên vào mã kèo đội khách Bilbao cộng mã kèo xỉu 2.25 cả chặn